Ok, xin chào tất cả các em sinh viên trong hội trường ngày hôm nay. Thì uh, tự giới thiệu, chị tên là Nguyễn Hoàng Yến, hiện nay là trưởng phòng cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Mada chi nhánh tại Hà Nội. Công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội tại văn phòng Vinpex 229 Tây Sơn. Hôm nay rất là vui để được nhìn thấy tất cả các em ở trên hội trường. Chị cũng đã chia sẻ rất nhiều các trường đại học khác, các khối ngành về kinh tế, về kiểm toán, về kế toán nhưng hôm nay thực sự là ngạc nhiên rất rất ngạc nhiên khi về một môi trường hay một ấn tượng rất là đẹp mặc dù môi trường ở rất rất gần với nhà chị nhưng mà đúng là đây là lần đầu tiên chị về trường Thăng Long và cái cảm nhận đầu tiên của chị à, tất nhiên là cũng là 20 năm ra trường rồi không không chị không học trường mọi người nhá thế nhưng mà chị thấy môi trường thứ nhất là rất là đẹp này và thứ hai là rất là gần gũi với mọi người và thứ ba là chị thấy một cái chị rất là thích đấy là có rất nhiều chị bồ câu ở ngoài góc đầu kia uhm, có những cái à, thêm nữa có một cái giảng đường ở phía trước đấy là tất cả những cái gì về chị ấn tượng về môi trường à, 15 phút sau khi mà chị vào hội trường thì chị thấy các em à, rất là đúng giờ và rất là đông và rất là nhiệt huyết để đến nghe buổi nói chuyện ngày hôm nay vậy chị cảm thấy là chị phải tự tự nhận thấy là mình phải nói những cái gì trong buổi hôm nay để có thể chia sẻ cho các em tốt nhất để trong hành trang tiếp theo để vào trường đại học à, để vào trường để, để vào ờ, đi làm thực tế và chị không biết ở đây là đối tượng sinh viên là những năm bao nhiêu là hai năm thứ tư giơ tay chị xem nào tức là khối lượng các bạn sinh viên năm thứ tư là cũng không nhiều lắm đúng không à, năm thứ o meio kế toán của trường Ngoại thương và sau đó và mình sẽ hướng vào đấy ít ít tại thời điểm này là bọn em phải tìm hiểu được cái công ty mình yêu thích đã ngành nghề của mình yêu thích và ờ, được chị đồng ý là phải học kế toán nhưng mà trên chắc ra trường bọn em đã làm kế toán đâu Yeah. Des tipo, beaux giống hết thuế này kiểm toán kế toán này kế toán trong nhà này nhưng mà điểm cũng là một công ty international như các công ty khác đúng không cũng là một công ty independent giống các công ty khác đúng không hay là như nào hay có gì điểm gì khác biệt đây chỉ phân tích một chút một tí thôi là có một điểm khác biệt lớn nhất của Mazda và các, công ty Big Four hiện nay đó là Mazda là một công ty global firm tức là công ty mẹ của Mazda tại Pháp và công ty con tại Việt Nam và các nước khác vậy thì khác ở chỗ nào những cái nước kia ấy, thì các bạn các công ty kia ấy, thì các bạn chỉ là uh, ví dụ như PwC ở Việt Nam thì nó chỉ là franchise thôi franchise là như nào khi em đạt được cái tên khi em đạt được cái cách làm kiểm toán kế toán mà đủ tiêu chuẩn quốc tế thì lúc đấy em được làm franchise có nghĩa là công ty này có vấn đề gì thì công ty con cũng không bị ảnh hưởng gì hết người ta không phải là mẹ con còn ở Gaza cái điểm khác biệt lớn nhất ở đây chính là công ty mẹ con Điểm lợi thế của những công ty này các em cũng phải hình dung ra rằng là khi mà làm cho những công ty này thì độ đảm bảo của dịch vụ người ta sẽ rất là cao bởi vì người ta phải làm làm sao mà người ta giữ được cái cái tên và cái thương hiệu của người ta ở tất cả các nước và đặc biệt là Nasa là một công ty của Pháp thì em biết rồi các bạn đến từ nước Pháp hay là ở Pháp thì họ rất là cẩn thận và họ làm rất là chỉnh chu đấy nhá vấn và vòng làm bài kiểm tra ở công ty chị cũng biết là tại sao trong cái đợt chuỗi vừa rồi bọn chị làm ấy thì có 6 trường y tế có trường thăng long nhưng mà các bạn đã thi một cuộc thi gọi là ươm mầm tài năng và sau cái cuộc thi đó thì các bạn sẽ được miễn phí để thực tập ở tức là được thực tập ở ba giang học có nhận là thù lao trong vòng 6 tháng hoặc 3 tháng à, thực tập tại tất cả các phòng ở trong công ty nhưng mà rất tiếc là không có trường đại học Thăng Long trong cái đợt ờ, cái chuỗi năm 2018 vừa rồi chị làm nhưng mà không không có nghĩa là chị không welcome tất cả các em đến nhá ở ba dạng dịch vụ lớn nhất từ khi sinh ra Maza là năm 1994 thì người điều hành hay là chairman của Maza chị là bác John Max là một người Pháp à, bác đến Việt Nam và bác ở công ty này dưới dạng là con của công ty Maza bên Pháp nhưng tiền thân của Maza chính là dịch vụ kế toán dịch vụ kế toán là gì các với các công ty của em đi làm sau này ra trường nhá chị cứ nói đùa với cả nhân viên của chị ý, là đi vào ma ra và đặc biệt là làm cái phòng kế toán cho khách hàng tức là khách hàng sẽ gửi sổ sách cho mình và mình sẽ úp sổ cho họ cuối tháng mình lên báo cáo tài chính mình lên báo cáo quản trị mình lên báo cáo à, theo chuẩn mực kế toán à, chuẩn mực kế toán quốc tế để gửi cho công ty mẹ thì chị cứ nói đùa với các bạn à, mới vào ấy nhà các em chấp nhận phải làm công nhân các em có biết vì sao cái nghề này người ta gọi là nghề công nhân không khổ nhá không phải là sung sướng gì đâu sau với các bạn cùng lớp mình ra trường các bạn đi làm ở những cái doanh nghiệp ví dụ như là à, công ty may hay là công ty à, à, sản xuất nước đóng hay là các công ty nói chung là về sản xuất thì ngay lập tức khi các bạn đi vào các bạn có thể đấy là điểm khác biệt thêm nữa cái kinh nghiệm của bọn em sẽ có rất nhiều vì trong quá trình em làm ở phòng kế toán của Mazda gọi là kế toán cho khách hàng nhé chứ không phải kế toán cho Mazda thì em học được cái gì em học được tất cả các loại hình kế toán em được bốc sổ cho công ty sản xuất công ty dịch vụ nhà hàng khách sạn thậm chí casino thậm chí kể cả là những cái như ờ, là kênh truyền hình em được làm hết như vậy là sau khi bọn em làm ở Mazda chỉ cần 3 đến 4 năm thì các em đã có một cái gì có một cái cánh rất là vững cánh có thể bay ở bất cứ ở nơi nào em muốn nếu như không muốn tiếp tục cái sự nghiệp vất vả của ba gia lúc đấy chị xây là 5 năm đi của em hoàn toàn có thể làm gì là SC cho các tập đoàn lớn bây giờ bạn bè của chị phần lớn là các bạn sẽ chuyển sang để làm uh, tư vấn tài chính này hoặc là làm giám đốc kiểm toán và giám đốc uh, tài chính hoặc là có thể làm chuyên cao tầng đặc biệt là chiêu cao tầng ở các công ty khác và đấy chính là cái điểm mà xuất phát điểm các em tất cả các bạn thì đổi lại là 3 đến 4 năm sau em sẽ thành công rất là nhiều nhiều bạn thì bảo không chị ơi em ra trường em thích làm lương phải cao ngay không lương em phải 10 triệu thôi em không đi làm đến kiểu bảy tám triệu những kiểu và các công ty nước ngoài hay là các công ty mà chuyên về kế toán thanh toán đấy là lựa chọn các bạn nhưng các bạn có hiểu không nếu như cái lương mà 10 triệu ngay từ khi các bạn ra trường á thì các bạn sẽ làm cái mức lương đấy một thời gian rất rất lâu và chị không biết khi nào các bạn lên được triệu chẳng hạn thế nhưng mà nếu mà làm ở maga thì cái cơ hội mà bọn em được thăng tiến sẽ rất là tốt khi bọn em được đánh giá được làm công bằng hàng năm thì bọn em lên rất là nhanh hơn các bạn và hơn nữa là ra trường bọn em sẽ tốt hơn đúng không ở trong cái phòng kế toán ấy chị vừa đấy thì nó cũng nói qua rồi ngoài việc uh, nhận chứng từ sổ sách của khách hàng kiểm tra xem chứng từ có phù hợp với cả uh, thông lệ uh, thuế bình thường không nếu có cái gì thì mình phải báo cáo cho khách hàng mình quốc sổ kế toán và mình làm báo cáo tài chính ở à, đây chị phân tích một tí nữa nhá các bạn học chuyên ngành kế toán ngồi đây sẽ có một cái mindset ở trong đầu là mình là người công nhân chỉ đi quốc sổ thôi nhưng bây giờ ấy khi công nghệ 4.0 nó phát triển rồi thì cái việc quốc sổ của các em cũng rất là đơn giản chỉ có nợ và có một phần mềm kế toán thôi chị cũng tin là ở trường Thăng Long bọn em cũng đã học được các phần mềm kế toán rồi quan tâm thì đấy chính là nhiệm vụ của các em nghe chị nói nhé nhiệm vụ các em không phải chỉ là đơn thuần đi nợ đi có đâu ở trên trường các em học của các thầy các cô chỉ là đi nợ đi có là nhìn báo cáo tài chính và phân tích các chỉ tiêu của báo cáo tài chính thôi nhưng khi đi làm thì các em phải làm sao phải đưa ra được những cái tư vấn cho khách hàng tư vấn cho chủ doanh nghiệp là ok anh đang đầu tư chỗ này nó hơi nhiều quá anh nên đầu tư tồn kho của anh quá nhiều rủi ro sẽ ở đâu hoặc là anh kinh doanh mặt hàng này có rủi ro thì không mặc dù trên giấy phép của anh có chẳng hạn nhưng mà anh phải làm như thế nào để sau này không bị không bị thuế vào kiểm tra chị cho em một cái ví dụ và cái kế toán rất là quan trọng hàng ngày bọn em vẫn làm sổ kế toán cho khách hàng à, các em vẫn làm báo cái báo cáo tài chính rất đầy đủ và trên giấy phép đầu tư của khách hàng thì ghi là doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng à, bao năm đấy chị không nhớ chính xác ví dụ là 20 năm đi do doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ABCD và kế toán cũng ngay lập tức là online đúng cái cái miễn thuế của doanh nghiệp đấy nhưng đến khi mà cục thuế vào kiểm tra thanh tra thì câu chuyện đặt ra là uh, cục thuế không chấp nhận cho miễn thuế bởi vì là doanh nghiệp đã sửa đổi giấy phép đầu tư rất nhiều lần đã tăng vốn lên rất nhiều lần và đây là một bài học kinh nghiệm cho rất nhiều công ty tư vấn và kế toán và kiểm toán mà đi. Tức là mọi người cứ assume là trên giấy phép có thì có nghĩa là không có vấn đề gì trong khi mình làm sổ mình nghiêm nhiên mình được nhưng không phải nhá luật thuế thay đổi theo thời gian vì vậy khi mình làm mình phải hoàn toàn hiểu mình thấy doanh nghiệp có sự thay đổi rồi thì mình phải thay đổi theo mình không tức là mình không vì cũng cái việc được miễn thuế như thế này doanh nghiệp thì thấy trên giấy phép biển được miễn thuế ok tôi đúng miễn thuế ở đây tư vấn cũng thấy là không có vấn đề gì rủi ro lắm nhưng đến khi cục thuế năm vừa rồi là năm 2017 cuối năm 2017 thì chú Phụng ở trên à, doanh nghiệp lớn ở trên tập cục thuế đã thu chuyên thu của VNLever rất là nhiều tiền do cái lý do là mình cứ tìm cơ thu là mình có trên giấy phép đấy là cái mà chị chia sẻ bọn em tại sao về kế toán lại quan trọng như thế chỉ một cái nút để mở một cái tay vần ra thôi mà doanh nghiệp bị phạt thuế không biết bao nhiêu năm vì vậy là mình có nghĩ là mình chỉ có bất lợi không có theo những cái gì mình học trên sổ sách mà mình phải làm như thế nào để mình nhìn thấy được cái rủi ro cho doanh nghiệp để biết là nhiệm vụ của các bạn tư vấn kế toán thời ngày nay đó học kế toán ấy bây giờ hiện tại các em đang học GS e đúng không nhưng mà khi mà làm việc cho các công ty như Mazda hoặc các công ty thêm cả chuẩn mực kiểm toán kế toán quốc tế chuẩn mực kế toán quốc tế để các em biết được để làm báo cáo chuyển đổi tức là phần lớn một khi mình làm cho các công ty con ở đây họ thuê mình làm toàn bộ họ sẽ không duy trì một vài kế toán ở bên họ nữa mà lúc đấy là bên họ chỉ còn cái gì các em biết không chỉ còn duy nhất một người scan chứng từ cho em này rồi là làm những cái thanh toán cho em này là không nhiều nữa vì vậy là chị phải nói với các em rằng là nhiệm vụ của các em là phải biết chuyển đổi báo cáo tài chính cho công ty mẹ của họ ở bên các nước kia họ thuê em để làm gì biết đâu? họ thuê em để cuối tháng họ có một cái báo cáo họ đọc họ hiểu và họ làm consolidate ở bên công ty của họ vì vậy nếu như chị học ở trên trường ở viện kế toán Việt Nam của mình thì cũng chưa đủ hoàn toàn đâu nên vẫn phải học thêm cái về uh, các cái chuẩn mực về kế kế toán kế toán quốc tế và phải biết chuyển đổi báo cáo tài chính tất nhiên chị cũng không hy vọng là đến thời nay của em chuyển đổi được và mang ra thì lại rất thích tuyển các bạn là mới gần như là không biết là tốt về cái vấn đề chuẩn của kiểm toán quốc tế có thể biết thì tốt mà không, không, không biết không vấn đề gì và chị sẽ đào tạo ngay từ ban đầu cho bọn em để em có thể biết chuyển vào tài chính à, kế toán nó như một cái gì nhỉ kế toán nó như một cái dòng chảy đầu tiên là bọn em lấy những cái dữ liệu của quá khứ đúng không đầu tiên là những dữ liệu từ quá khứ các em mắc lên thành một cái báo cáo tài chính rồi sau khi hoàn thành xong báo cáo tài chính thì em sẽ nhìn thấy cái gì nhìn thấy tương lai của doanh nghiệp nhìn đến tương lai của doanh nghiệp với rất nhiệm vụ cơ bản nhất của ngành kế toán của chúng ta thành công trong lĩnh vực kế toán các em có thể làm ở rất nhiều các ngành nghề ở bên cạnh của cái ngành kế toán kiểm toán thì thứ hai thì giới thiệu đây là cái ờ, giới thiệu em qua cái mô hình của Gaza nhá để các em thấy là Gaza sau đó em sẽ ở đâu này thứ nhất là nếu mà mới vào internship Thế là training thông thường năm hai sẽ cho tất cả các bạn sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư có cơ hội để được thực tập và cái này bọn chị gọi là bonus cho, cho sinh viên tức là bọn chị sẽ cho các bạn thực tập free nhưng mà các bạn vẫn được hưởng cái gì các bạn vẫn được hưởng lao động hàng tháng để các bạn đi làm ăn uống nhưng mà các bạn sẽ học được rất nhiều trong những ngày thực tập với cả tham gia và nếu như là sắp xếp sau khi em qua cái vòng thực tập rồi thì em sẽ được tuyển dụng chính thức là assistant Assistant này có thể lấy từ tập tập lên hoặc là các em có thể tuyển vào thẳng luôn. Ví dụ bây giờ là tháng 9 đúng không? Thì tháng 10 chị sẽ có một đợt tuyển vào công ty cho các bạn fresh hoặc là tháng 12 thì bên kiểm toán sẽ tuyển rất nhiều cho các bạn intern. Nên nó tùy thuộc vào từng phòng là được. Ví dụ như là bên audit thì cứ đến khoảng tháng 10 là sẽ có một công ty rất là lớn. Ừ. Bọn chị thường đi tổ chức đi ở trường đại học công đoàn và cái số lượng sinh viên thi chị nghĩ là phải gấp gấp hai gấp ba lần như thế này các bạn cũng nộp hồ sơ xét tuyển hồ sơ và đến thi sau khi thi xong thì bọn em sẽ được nhận là assistant và thông thường là assistant sẽ có ba level một hai ba thì có nghĩa là ba năm sau sẽ lên là senior và tiếp tục như thế lên là manager tiếp tục lên là senior manager lên là director và cuối cùng là bác chị nói qua ở cái cục senior đấy nhá Xe nhiều là những bạn mà khi mà đã đủ kinh nghiệm lead một team khoảng một từ 3 đến 5 người làm sổ kế toán cho khách hàng hoặc là book kế toán cho khách hàng đấy là các bạn xe nhiều. Còn các bạn nhanh lead rồi là các bạn đưa ra được góp đi tiền cho khách hàng. Khi em ở cái mức độ nhanh lead giờ này rồi thì có nghĩa là em sẽ đi làm SC cho các công ty khác của đấy. Audit assistant có bạn nào học audit đấy không? Đưa tay để xem nào. Tức là toàn bộ đây là kế toán đúng không? nhưng mà kế toán thì cũng vẫn có thể mơ ước mình làm kiểm toán được đúng không chị nhớ là khi chị ra trường ấy là chị làm kiểm toán ấy, chị làm kiểm toán của ca trong gần được 10 năm thế sau đó thì chị đến sang một công ty tư vấn về kế toán là TNS và cuối cùng điểm dừng chân của chị hiện tại bây giờ là Maga Đấy, nhưng mà đối với chị khi chị ra trường ấy, chị cũng chia sẻ với em luôn là nghề kiểm toán chưa có ở trên thị trường nhưng nó cũng là cho chị một cái challenge rất là lớn đó là chị muốn tìm hiểu xem nó là cái gì và nhất định chị phải thi vào kiểm toán nhưng bây giờ khi chị làm công việc kế toán rồi thì chị thấy là làm kế toán nó cũng rất là mông lung nó chỉ là cái gì nó ở trên top thôi và thực sự khi mà các em cũng về kế toán ấy thì các em thấy là các bạn kiểm toán thì buồn lắm các em khi mà các sổ kế toán mà khi các em gặp các bạn kiểm toán đến làm ấy thì nó cũng bình thường thôi tức là mình cũng nghĩ là các bạn sẽ rất là giỏi nhưng mà các bạn sẽ không hiểu được bằng các em đâu khi các em cốt các em sẽ hiểu kỹ là doanh nghiệp nó đang bị hỏng ở đâu doanh nghiệp nó đang làm sai ở chỗ nào chứ còn các bạn kiểm toán sẽ không nhìn thấy các bạn thì đấy tôi khi gọi là cái gì ạ à? significant ho tức là cái gì quá là lớn quá là trọng yếu thì các bạn coi ai rồi. thế còn tất cả những mức toán mà kế toán là thích quốc kinh nhưng mà kiểm toán không thể nhìn được đấy là tài của cái người kế toán Thế còn kiểm toán sẽ không nhìn được cái đấy nhưng mà chị đồng ý là kiểm toán nó cũng có những cái challenge rất là vui là các em có thể đi đây đi đó hôm nay ở chỗ này ngày mai ở chỗ khác rồi là các em được làm theo đi à, ví dụ là vừa rồi mang ra có mình làm kiểm toán ở Vinpearl Nha Trang thì hôm qua chị ngồi chia sẻ với một bạn ở công ty chị bạn bảo chị ơi thích lắm chị ạ à. cả đêm bọn em đi kiểm kho xong rồi cả ngày bọn em đi chơi ở Vinpearl thì đấy là những cái mà challenge cho tuổi trẻ bọn em nó sẽ được du lịch sẽ được đi rất nhiều nơi ở các nước thậm chí nhưng đổi lại là kiểm toán sẽ vất vả hơn kế toán một chút tức là đến cái mùa cuối năm ấy thì các bạn kiểm toán gần như là không có thời gian ngủ nghỉ đâu các bạn sẽ phải làm rất rất nhiều luôn kế toán thì là tầm gì và hàng tháng thôi nhưng kiểm toán thì thực sự là các bạn sẽ sẽ rất là vất vả chỉ có những hôm chị chứng kiến các bạn phải làm đến hai ba giờ sáng không mà sáng hôm sau lại phải có mặt ở khách hàng để tiếp tục làm kim chip cái thời bọn chị ngày xưa cũng thế kiểm toán rất vất vả nên nếu bạn chọn đi theo con đường nào thì các em có thể lựa chọn Maza cũng có một phòng kiểm toán rất là lớn ở cả Hồ Chí Minh và Hà Nội làm kiểm toán thì cũng cơ con những cái test phải đi detail rồi là nói chung là cũng giống như bọn em làm kiểm toán nhưng sẽ không hiểu sâu bằng cái điều em làm kiểm toán ở uh, Maza đặc biệt có cái phòng là gọi là phòng khách thì khi bọn em được vào làm phòng khách này thì bọn em sẽ hiểu về rất nhiều về thuế Việt Nam và chị cũng cho bọn em một lời khuyên ngay tại ngày hôm nay nhá nếu có thời gian ấy, thì tranh thủ cả các cái luật thuế để hiểu nó cũng chỉ có bốn hay năm là luật thuế quan trọng nhất thôi thì đặt để hiểu trước thì sau này khi mà phỏng vấn mà các em qua được cái vòng phỏng vấn về thuế là các em cũng thành công năm mươi phần trăm rồi Thế vì bây giờ cái rủi ro ở việt nam thì chính là thuế chứ còn kế toán thì cuối cùng các em kiểu gì cũng cân mà cuối ngày của kế toán thì kiểu gì lần có cũng cân nhau đúng không chỉ có là pháp nhận từ tài khoản A sang tài khoản B thì ta làm các toán điều chỉnh thôi nhưng đối với thuế thì khi mà em đã nhầm hay em xác định nhầm thì có nghĩa là ảnh hưởng đến thiếu thuế của doanh nghiệp nợ thuế của doanh nghiệp mà khi mà cục thuế vào kiểm tra rồi thì không những là một cái tiền thiếu nợ thuế đấy mà các em còn phải nộp gì chất tiền phạt chậm nộp như là gửi tiết kiệm không phải không ba phần trăm một ngày tức là khoảng được tám phần à, bao nhiêu phần trăm của năm thì chị là rất là nhiều nên bọn em nếu mà học thì phải học kỹ về môn thuế thì môn thuế chính là mấu chốt của các bạn kế toán lượng khó không quan trọng quá đâu vậy để làm những công ty kế toán như thế bọn em cần cái gì thứ nhất là international skill tức là phải có một kỹ năng những cái cái này chị không phân tích sâu quá bởi vì bây giờ em năm thứ ba và năm thứ tư rồi thì nghe trường là vẫn phải học ở trên trường trước còn sau này khi ra trường rồi thì phải trao dồi thêm cái kiến thức của như chị chia sẻ với biết tức là phải có kế toán kiểm toán thì phải có học AI IFRS nữa rồi là học về tiếng Anh nữa và một người mà thành công nhất ở trong lĩnh vực này thì các em hình dung ra sẽ có những cái gì đấy phải biết communication skill này phải có ethos tức là cái này là cái cảm nhận của mình về công việc này phải đặt chân của mình vào vị trí của khách hàng này phải làm việc theo teamwork này hay là phải biết supervisor với nhau này phải lắng nghe này phải biết quản lý thời gian này và không gây cho mình về thời gian hôm nay chị đến đây chị cũng rất là ngạc nhiên khi là bọn em rất là đúng giờ chị cũng cảm ơn về cái tinh thần đúng giờ và nhiệt biết. nếu như bạn này vẫn giữ được cái tinh thần như thế thì đi làm với công ty nước ngoài rất là điều hiển nhiên và đặc biệt là vào vào ba Mazda thì không có gì là khó khăn hết ở ba Mazda chị nói qua về vòng tuyển dụng của quá trình dung nhá thứ nhất là bọn chị không đang quảng cáo nhiều đâu bọn em lên trang web của Maza mà có cái um, Facebook của Maza hay là fanpage của Maza và em sẽ đọc thấy khi nào có đơn tuyển dụng thì bọn em nộp hồ sơ và khi khi mà bọn em nộp hồ sơ vào rồi thì sẽ còn đầu tiên sẽ là uh, bên phòng nhân sự họ xét xét duyệt hồ sơ và bước thứ hai nữa là anh à, nhưng mà nhớ nhá đừng để cái CV của mình mà rơi ngay từ vòng gửi xe đạp thì thứ hai đùa là như thế vậy thì Maza cũng có một cái uh, riêng lên trên fanpage của Maza là có sửa CV cho các em các em có thể gửi CV về sẽ có các bạn hướng dẫn em viết như thế nào để cho nó đẹp hoặc là viết như thế nào để cho nó thu hút đấy là cái vòng sửa CV thường bọn chị hay tổ chức ở các trường kinh tế và sửa CV miễn phí đấy là vòng đầu tiên nhưng mà nhớ nhá mình học không vì giỏi nhưng mà cố gắng là cái CV mình viết cho nó như nào cho nó thật là hay và cho nó ngắn gọn hơn đừng viết dài quá và chị đặc biệt khuyến khích những bạn mà có kinh nghiệm làm những cái công việc mà không phải chuyên môn nhá ví dụ đi phục vụ nhà hàng hay là đi bán cà phê hay là đi bán quần áo các em đừng ngại gì cả các em cứ chia sẻ trong tv đi chị không biết các các, bạn các quan điểm như nào nhưng với chị những bạn đã có kinh nghiệm ở trên cuộc sống rồi ấy, thì làm cái gì nó sẽ nhanh hơn những bạn chỉ trên giấy vở thôi nên các em hoàn toàn có thể thích nam để đi làm những công việc mùa hè hoặc là đi làm công việc mà không phải là mang tính chất quá là chuyên ngành và nên biết vào CV đấy là quan điểm của chị nhé mã cái sâu vào về đấy em có thể chia sẻ qua là trong cái quá trình em đi phục vụ cà phê ở Hinton em đã làm những cái gì hoặc là em đi làm làm keo chị xin lỗi em là trước đây nhân viên của chị có một bạn đi cho chị tin như này làm waiter ở khách sạn Metropole 3 năm nhưng sau đó là apply vào vị trí audit assistant và khi mà cầm cái CV của bạn trai ấy lên thì chị rất là ngạc nhiên chị bảo tại sao làm waiter ba năm học trường đại học và thương ra trường nhá và đi làm bây giờ tức là đi làm gọi là như cái bạn ờ, đeo đứng ở ngay ngoài khách sạn ấy chị cần cái CV đấy thì chị nói thật là chị cũng rất là ái ngại bởi vì có thể lúc đấy mình chưa có đủ điều chỉnh chắn như ngày hôm nay mình đứng lên nói chuyện với em nhưng mà sau đấy thì uh, tất cả mọi người đã phỏng vấn anh chàng đó và bạn ấy đã thành công để vượt qua làm kiểm toán bạn đã vào làm assistant và sau ờ, bốn uh, năm năm năm bạn ấy làm đang cần với chị thì bây giờ em biết bạn ấy đã làm gì không anh ấy tên là Nguyễn Tiến Đạt và bây giờ anh làm phó tổng giám đốc của Visan Việt Nam tập đoàn xi ở Bình Định rất là giỏi luôn Bây giờ chị, ý chị nói là xuất phát triển của anh ấy không có gì cả nhưng mà anh ấy hoàn toàn có thể ghi trong CV của anh là 3 năm anh ấy làm bây giờ nếu như bình thường thì mọi người sẽ định định không thích đúng không nhưng mà cuối cùng thì anh đã thành công và bây giờ anh ấy cực kỳ thành công khi anh chỉ làm kiểm toán 5 năm và anh giờ anh ấy làm một vị trí rất là cao ở bên tổng uh, sinh năm 1982 đấy là một trong những assistant của chị cái lứa đầu tay thì chỉ làm kiểm toán ở bên đó nhưng các bạn thành công hơn chị rất nhiều nhưng không phải vì thế mà chị tiếc tại sao lại mình, mình lại không bằng các anh các chị ý hay là không bằng các bạn ý thì chị đã dành tất cả những kinh nghiệm của chị để rút ngắn cái thời gian để học cho các bạn ấy rồi lẽ ra các bạn có thể theo chị đi học từng cốt từng cốt từng cốt một nhưng đổi lại chị cũng có rất nhiều thời gian để chị học rồi và chị truyền đạt cho các bạn ấy và rất nhiều các bạn đã thành công tự hiện người gọi gọi là như kiểu như là vào cái nghề như kiểu lò luyện ấy khi các em đã đã thực sự tâm huyết với nghề các em làm và em ra đời thì sẽ thành công rất là lớn sẽ cao còn khi từ giáo ma ra rồi thì cuối cùng năm bọn chị review một lần để tăng lương À, mức lương tăng sẽ tùy thuộc vào cái gì cái câu comment của các em ở hai ba thì bọn em sẽ được support một số điểm ví dụ như là sau 2 năm bọn em sẽ được mua cái bảo hiểm gọi là bảo hiểm là à, bảo hiểm y tế tức là em được đi khám bệnh không có mất tiền chứ không nói về bảo hiểm bắt buộc của nhà nước nhá nhưng mà ba ra là nó support được cái bảo hiểm đó thì các em có thể làm viện làm vinmec hay là làm việc việt pháp đấy là điểm thứ nhất điểm thứ hai là trong cái EL của em thì bọn em có thể học được các cái môn ờ, được cái môn chuyên ngành như là ACCA hay là CPA của Úc hay là CPA Việt Nam tại vì mang ra thì tự hào là gọi là partner của những cái firm ví dụ như là CPA Úc này hoặc là ACW này hoặc là ACCA các em có thể được tài trợ về học nếu như câu công bật của một số và cống hiến cho Mazda và đặc biệt là ở Mazda phí học phí cho em rất là cao nhưng mà cũng không có một cái con biết lần gì bắt con em là phải làm bao năm cho năm để trả hết cái tiền đấy cả đấy là điểm khác nữa vậy thì lý do gì mà mình không do Mazda nhỉ đúng không hoặc là mình do các công ty kiểm toán quốc tế kế toán vậy thì lý do gì tại sao bây giờ mình không cố gắng giảm bớt khoảng 50% thời gian lướt Facebook của mình đi để học thêm thuế đúng không Mai là một công ty kiểm toán kế toán toàn cầu thì các em đã thấy rồi đấy có ở trên 93 quốc gia và bây giờ là 94 rồi Mai là công tôi chỉ nói từ đầu rồi là một công ty kế toán có số lượng doanh thu hiện tại là lớn nhất ở Việt Nam và tự hào là trong top 10 của các công ty kế toán kiểm toán Việt Nam đây là các khách hàng của Mazda các em có thể nhìn thấy đây tất nhiên phải là thương hiệu nhiều nhưng mà đây là những cái mà các em đọc các bạn có thể thấy được luôn hiện tại Mazda làm cho rất nhiều các hãng ờ, về doanh nghiệp hay là về ờ, dịch vụ hay là về khách sạn hay là đây là ví dụ như phần mềm kế toán à, ờ, gọi là McAfee là một dịch vụ của Intel ở trước thì bây giờ McAfee là anh em với cả Intel ở Mazda chị chia sẻ luôn là mọi người làm rất là lâu à, chị vào Mazda chỉ mới được có 3 năm từ đến ngày hôm nay thôi nhưng mà có những anh chị là làm Mazda từ lúc Mazda sinh ra đời tức là chị có chị Huyền và chị Hải và bác Trang Mát và ba người đi theo Mazda từ năm 1994 cho đến bây giờ tức là mọi người làm nó không có chuyển hôn hay là không có đi đâu hết bởi vì ở Mazda thì nó nhỏ nó không bao hẳn như là các công ty kiểm toán khác nhưng uh, về môi trường làm việc ở Mazda thì chị không dám uh, tự hào đâu nhưng mà chị phải khẳng định rằng là nó sẽ gần gũi nhau hơn nó sẽ um, như là em sẽ cảm thấy nó như một cái ờ, family của em ấy có anh chị em có các bạn nó gần gũi lắm ví dụ như là vừa mới hôm qua Maza tổ chức một buổi outing ở uh, ờ, Thung Nhang thì cứ ba tháng một lần là Maza sẽ đi chơi gọi là đi chơi outing của đi chơi nhỏ còn cứ hai năm thì công ty sẽ toàn bộ công ty sẽ đi chơi chị vừa mới đi hôm qua về với cả văn phòng là uh, à, 9 giờ tối hôm qua cũng có về đến đây đã đi thứ sáu thứ bảy thì Mazda luôn luôn có những cái activity như thế ở Mazda có một điểm đặc biệt nữa là không được nhiều bạn nam đâu nên nếu mà bạn nam nào muốn vào Mazda mà một CV thì chị tin chắc là phải cân nhắc trước đây là các cái hoạt động của Mazda là tham gia những cái buổi talk show này hay là uh, đi training cho các đối tác bên cạnh đó thì Maza luôn luôn giữ một cái khẩu hiệu tức là work life balance làm việc nhưng mà không quá làm việc nhiều và làm cho vừa làm việc các em vừa được vừa được thoải mái đi chơi hay là các em relax cái quan trọng nhất khi bọn em đến đến thì bọn em cảm thấy là ừ mình đến cái công ty mình làm mình cảm thấy vui ấy, thì có đến còn khi cảm thấy là đến công ty làm mệt mắt thì phần lớn là các bạn đấy nữa và các bạn sẽ nộp đơn xin thôi việc cái quan trọng nhất của chị là các bạn đến công ty các bạn phải thực sự một buổi sáng thức dậy hai miền Được rồi Bọn em có thể nhìn thấy ở đây là ba ba của ngay hai trăm hai mươi chín cây sâu này Hay là hôm nay về thử ờ, bỏ vớt. và chị sẽ cố gắng chia sẻ tất cả những cái gì mà chị đã có trong gần 20 năm đi làm của chị ok không